Xem lúc đám cưới mình xinh chưa kìa Ừ, 5 năm rồi còn gì <laughs> Cậu cười thấy nếp nhăn rồi đó à, Vân kìa, mình chắc Vân cũng không được như xưa đâu Chào các cậu Hãy giữ mãi nét trẻ trung với Pons Early Defense mới Công thức vượt trội với hợp chất dưỡng da tươi trẻ Ngăn ngừa tám dấu hiệu lão hóa sớm Cho bạn giữ mãi vẻ đẹp đỉnh cao của tuổi thanh xuân Phần đẹp và luôn đi trẻ Chẳng thay đổi gì cả <laughs> ừ, Mình vẫn vậy <laughs>